với phép nhiệm mong cho đến khi em gặp người sau nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng cho đến khi em gặp người sau nắng là con đường đi theo cơn gió tầm thương bằng những tên những lòng buồn những thề nguyện trong năm cứ hóa muộn phiền buồn bỏ đi cho ta yêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương mặc cuộc đời này sao được hết đêm dài